Mình là con gái Tại sao cứ mỗi lần nóng giận ra là nói được hai từ mày tao Có bao giờ nóng lên tôi nói một tiếng mày không Tao gọi lên chị hai Tao đi qua Mỹ với chị hai Tao lấy tay luôn Chắc mày xưng mày tao mày qua Tây Bây giờ mày còn nói tao xấu nữa hả tao biết ngay mà bao nhiêu lâu nay mày yêu tao Mày lúc nào mày cũng nghĩ tới một phương trời xa xăm Mày nghĩ tới những thằng cao to đẹp trai, những thằng Tây Tao không đủ đẹp hay sao? Nhiều khi mình nghĩ trả tiền hay ho Nhưng mà đi với mấy lớn mày bị dành, mày móc tiền mày trả là mày đang xem thường người ta cái cái tối à. kỵ ở trong cái, cái giao tiếp mà đi chơi với anh em thì anh em cơ sở làm ăn cho dù mình tiền nhiều hơn người ta hay là ít hơn người ta nhưng mình là vị trí em mình nói nào mà hỗn hào mà nói đưa bill đây tôi móc tôi trả dằn mặt anh hết được cái gì sắm sai tôi là tôi không bao giờ sắm sang mình đặt phụ nữ á yêu là yêu bằng cái lỗ tai con cứ rót mật ngọt vô rót như nào nó nó nó nó, chưa đầy mà rót nữa rót cho nó đầy đầy đầy nó mít chan nó ngoài là ok thuốc lá có gì tốt hả có gì ngon mà các em cái em đã dính vào nó vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe biết bao nhiêu là cái chất độc hại thấm vô người thầy không hiểu các em suy nghĩ cái gì mà các em đã thuốc đó sợ làm giang hồ mà sợ rồi à. một khi đã chọn con đường này thì phải xác định một chân trong tù một chân dưới địa ngục tôi nói cho biết đàn ông nó không có thực lực thì mới nghĩ phụ nữ luôn luôn thực trước khi á mà nghĩ là sẽ lo cho vợ cho con sau này á thì phải chấm là anh có thực lực nổi hay không phải lo cho bản thân mình hồi xưa chưa cưới cô nha tiền bạc cũng rộng rủng đỉnh cưới cô về lúc nào một hai là tiền tôi giữ à, tiền tôi giữ tiền tôi giữ là mỗi lần phát cô giống như là, là phát tiền sáng nè cô nói cô nghe nha Sao? cô là chồng cô hay là con cô đâu cô chăn cô dắt vậy hả nghèo bị trăng hiếp nghèo nhưng mà cái gì phải là cái đó mua bán là phải là mua bán cho thì lấy bán thì phải trả tiền chứ không bao giờ mà lấy qua cái gì hết mình nghèo cho sạch mình rách cho thơm giấy rách phải giữ lấy lề rõ chưa không hiểu hai người sao cứ, cứ muốn chết hoài luôn ở ngoài xã hội biết bao nhiêu người hoàn cảnh khó khăn biết bao nhiêu người biến cố xã hội người ta sao? Dẫn dương lên Cố gắng phấn đấu để được cái gì? Để được sống Nếu như anh chị không tự nguyện cho phép con giáp thứ 13 Và không tự nguyện cho phép cả hai ngoại tình Thì làm gì có con giáp thứ 13 Vợ chồng thì cũng sẽ có lúc chán nhau hay là giận nhau Nhưng đừng bao giờ làm tổn thương đến con cái của mình Quay đầu đi anh chị à Có vợ chị rất cực thanh xuân đó, nó ngắn lắm hiểu không độc thân được nhiêu tự do nhiêu thì sung sướng bấy nhiêu thôi lên vip luôn hả cuộc đời đâu vậy đó khi mày không có tiền á không ai thèm ngó mày có được chút xíu rồi á cái đóng đứa nó bu vô cái lũ chó ghẻ này mới mọc lông nhồi quá cá ăn kiến thì con ngày kiến cũng ăn cá thôi thú vị lắm biết cuộc đời tao thú vị nhất là điều gì không là tìm được đối thủ của mình ba thằng bay nhớ giữ cái ghế tam thái tử cho chắc chắn nhớ giữ cho chắc cái té sớm mất vui mày cứ yên tâm đi cái ghế của anh em tôi ngồi á chắc chắn lắm chứ không phải ngồi coi bảy diễn hài đâu mà cười té ghế <laughs> dạ vờ mạnh mẽ dạ vờ cười dạ vờ không nghĩ dạ vờ thôi dạ vờ vui khi đang buồn tủi dạ vờ cười khi nước mắt đang rơi dạ vờ quên trong khi đang rất nhớ giả dạ vờ hết yêu trong lúc vẫn yêu nhiều là bạn và chính bạn chứ không phải một ai khác phải đi hết hành trình cuộc đời của mình và bạn cũng đừng quá nương tựa vào bất cứ một ai bởi vì ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ bỏ bạn lúc tối tăm ngay cả cái bóng của bạn mà nó còn bỏ bạn thì đừng có nói ai ngoài bạn nữa cho nên khi mà bạn muốn tìm một người nào đó để thay đổi cuộc đời mình bạn hãy nhìn vào gương bạn sẽ thấy chính bạn và chỉ có bạn mới thay đổi được chính bạn chỉ có bạn mới làm cho cuộc đời của bạn hạnh phúc hay đau khổ mà thôi mặt trời lại lặn rồi mặt trời lại mọc vui thì cũng hết một ngày buồn thì cũng hết một ngày sống ngắn ngủi lắm con à. quan trọng là mình sống sao cho thật ý nghĩa vậy mới hạnh phúc trong tình yêu người ta thường có câu là hỏi thế gian tình là thứ độc dược gì mà sao không có thuốc chữa mà đàn ông ra ngoài kiếm tiền á không phải cứ kiếm nhiều tiền là tốt đâu phải biết chăm sóc cho vợ con của mình nữa mới là người đàn ông hoàn hảo nhớ đừng bây giờ làm con gái tôi buồn cả trên trời có triệu vì sao xếp thành bốn chữ vì sao yêu người dưới đất có vạn con người mà sao chỉ có một người tôi yêu mày yêu người ta là nó body không chứ cái gì mày nữa tình cảm chân thật tình cảm chân thật nhất mẹ đi làm gì trên đời này có gì tình cảm chân thật bởi lẽ trên đời này không ai sinh ra mà hoàn thiện hết trơn á thì đàn ông các anh á thì còn thời gian để trưởng thành còn phụ nữ tụi em cần một nơi bình yên để mà hoàn thiện hơn biết cuộc sống này cá lớn nuốt cá bé mạnh được yếu thua nhưng anh cũng đừng quên con vay phải có trả tất cả vì miếng cơm của mình mà thôi 怕什么天道轮回，什么？ khốn nạn hơn khi mà họ mà không có được gì đó thì họ yêu thương chiều chuộng thương tôi lắm nhưng mà khi có được rồi á thì họ vứt bỏ trong khi tôi đã cố gắng hết sức rồi tôi yêu chiều họ tôi cố gắng hoàn thành những cái thứ mà họ mong muốn tôi làm mọi thứ á để cho mọi chuyện thật sự là hoàn hảo nhất rồi cuối cùng sao tôi vẫn bị họ vứt này là bếp lửa đêm đông Mẹ là người ở không công suốt đời Mẹ là người chẳng giống ai Ăn ít ngủ ít nhớ dai nhất nhà Ngày nghỉ con cháu đi xa Mẹ là bảo vệ giữ nhà cho con Là máy giặt chạy bằng cơm Là thùng nước gạo thu gom đồ thừa Là người cả nghĩ hay lo Chỗ ướt mẹ nhận, chỗ khô mẹ nhường Mẹ là vại muối vại tương Gạo nước, thịt cá, muối đường, điện ga Là hiếu là hỉ gần xa ngược xuôi trăm thứ việc nhà bừa vây bảo tàng đồ cổ đông tây mẹ là giám đốc một tay giữ gìn đường đường là một quản gia cháu hư cũng đổ cho bà tiếng oan con mà quậy phá không ngoan quy ngay con dại cái mang tội tình nói ra lại bảo kể công nếu không có mẹ con không có gì chẳng quan trọng chẳng là chi nếu không có mẹ cái gì cũng không ông trời bắt họ nghèo thì họ phải nghèo Mà đã nghèo phải chịu thiệt Giống như tôi đây nè Trước đây nghèo sơ nghèo sát ra Phải biến mình thành thằng cùi Thằng điên thằng khùng Lăn lộn lê lết ra chìa tay ra xin từng đông từng cắt một Người ta nhổ nước miếng vào mặt tôi Chấp nhận Người ta phỉ bán tôi Chấp nhận Người ta xỉ nhục tôi Chấp nhận Chính vì thế Tôi phải giàu Tôi phải bằng mọi cách để giàu khi mình thành đạt đó Thì gái cứ theo tiền tiếng gọi của tình yêu Tôi đang cần Cần một người phụ nữ tốt Cần một tình yêu chân thành Tới tao ờ, về quê á Về quê dễ sống hơn Ở Sài Gòn này khổ quá Cái gì cũng phải dùng tới tiền hết á Về quê chịu đói rồi còn nuôi gà Nuôi cá, trồng rau, ăn uống Cái kia này không có tiền đói chết mày chồng con đi làm là tất nhiên là phải có cái sự xã giao mà xã giao là cũng phải có miếng rượu miếng chè mà khi chồng con mà đã uống rượu sai về á thì con cũng phải biết cách thứ nhất là đừng có nói năng gì hết chồng bước vô con cũng nhẹ nhàng cái đừng có bà thấy chồng vậy là cứ ao ao ao như vậy là không có nên tức cỡ nào cũng phải ráng nhịn nhịn đi cho nó qua sáng mai nó tỉnh dậy là ngồi nói chuyện trong người nó có rượu mà con về con cào nhào cằn nhằn hoài ai chịu nổi mà đàn ông thì không bao giờ thích nói nhiều Có một câu nhịn chín câu lành con nhịn chút xíu mà ngày mai gia đình con hạnh phúc chứ bằng còn hơn là con nói rồi bắt đầu gia đình con tan nát nghe nói nè yêu nhau á mà không đến với nhau rất là đau khổ mà mà đau khổ hơn là mà khi mình yêu một người đó mà không dám tỏ tình với người ta em hiểu chưa